Đầu tiên nhất thì bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ trình duyệt nào có trên máy tính của bạn. dụ như trình duyệt ờ, Google Chrome này, rồi Cốc ờ, Cốc hay ờ, Firefox chẳng hạn ha. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào trình duyệt Google Chrome. Thì trên tay tìm kiếm ấy, bạn sẽ nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suite go suite alex biển. Mình xin đọc lại nhé, là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo inet tên miền. Đường link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này. Khi bạn đăng ký qua link này thì bạn sẽ nhận được ờ, những ưu đãi mới nhất cũng như là giảm giá lớn nhất và cập nhật nhanh nhất từ phía iLex 2. Sau đó bạn nhấn OK để truy cập vào này. Rồi thì lúc này sẽ ra giao diện trang chủ đăng ký tên miền của iLex nha. Bước theo ô nhập tên miền hoặc từ khóa thì bạn sẽ tiến hành nhập tên miền mà bạn muốn mua. Dù đây mình muốn mua tên miền Hoàng Giang WordPress chẳng hạn này. Mình sẽ nhập vào. Bước kế tiếp bạn nhấn vào kiểm tra. Ok thì lúc này sẽ ra tất cả những tên miền mà có chứa tên Hoàng Giang WordPress và rất nhiều đuôi ở đây nha, như đuôi.vn này. Có giá năm đầu tiên là 550.000, rồi tên miền.com giá năm đầu tiên là 199.000 nhưng khi chúng ta mua từ 25 trở lên thì có giá năm đầu tiên chỉ là 99.000 thôi nha. Kế tiếp là đuôi.com.vn này. Đó, giá năm đầu tiên là 450.000. Kế nữa là đuôi.net là giá năm đầu tiên là 169.000 nếu mua từ 25 thì giá năm đầu tiên sẽ là 99 nghìn Rồi à, đuôi chấm .site này, chấm .online, chấm .tech, rồi à, chấm .store vân vân ha Nếu bạn muốn mua những tên miền ở dưới đây này thì bạn sẽ nhấn vào nút kiểm tra ở bên phải của tên miền đó nha Dụ mình kiểm tra tên miền là hoàng giang wordpress.online này Thì tên miền này vẫn còn, giá năm đầu tiên là 29 nghìn Tuy nhiên giá năm thứ hai sẽ là 839 nghìn nha Nên bạn lưu ý cho mình Và mình à, khuyên chân thành khuyến khích tất cả bạn ấy là lên mua tên miền .com hoặc .net và nếu như bạn có nhiều chi phí hơn thì bạn sẽ mua tên miền.vn hoặc à, .com.vn cho mình nha. Ok, đây thì mình sẽ mua tên miền hoàng giang wordpress.com này. Thì mình sẽ nhấn vào chọn mua. Rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ nhấn chọn vào tiếp tục đến giao hàng này. Và ở đây bạn quan sát này, mặc định à, trên iNet là chúng ta sẽ mua thời hạn là một năm. Nhưng như vừa nãy mình chia sẻ là khi chúng ta mua từ năm trở lên thì chúng ta sẽ tiết kiệm lên tới 100.000 luôn nha. Đó nếu bạn mua chỉ một năm thôi thì giá năm đầu tiên sẽ là 199.000 Còn nếu bạn mua trên 2 năm này Dụ đây mình mua 2 năm chẳng hạn Thì giá năm đầu tiên chỉ là 99.000 thôi nha Và tổng giá của cả hai năm là 398.000 Cộng thêm 10% thuế VAT nữa Là tổng chúng ta chỉ cần thanh toán là 437.800 đồng thôi nha Đó bạn có thể đọc này Tên miền.com khuyến mãi còn 199.000 khi mua một năm Và 99.000 khi mua 2 năm Mức giá áp dụng cho năm đầu tiên này rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào nút tiếp tục này cho mình. Rồi thì ở đây sẽ hiện ra giao diện để chúng ta nhập thông tin mua hàng nha. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ đang nhập họ tên đầy đủ của bạn này. Đó, ví dụ mình là Hoàng Văn Giang thì mình sẽ nhập vào này. Sau đó bạn sẽ đang chọn quốc gia nha. Ở đây thì bạn sẽ chọn Việt Nam cho mình. Bước kế tiếp thì bạn sẽ nhập địa chỉ mail này. Dụ ờ, địa chỉ mail của mình là hoanggiangshare@gmail.com này. Rồi sau đó bạn sẽ chọn tỉnh thành phố hiện tại bạn đang sinh sống nha. Dụ mình đang ở Hà Nội thì mình sẽ chọn Hà Nội này. Bước kế tiếp thì bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn này. Ví dụ số điện thoại của mình là 0961170595. Sau đó một ờ, quận huyện thì bạn sẽ tiến hành chọn quận huyện bạn đang sinh sống. Mình đang ở đồng Đa thì mình sẽ chọn là quận đồng Đa ha. Bước kế tiếp thì bạn sẽ nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn vào. Sau đó bạn sẽ chọn phường này. Mình phường Láng Thượng này. Rồi ngày tháng năm sinh này, bạn sẽ chọn đây nha bước kế tiếp thì bạn sẽ nhập vào số nhà tên đường thôn xóm này mình đang ở chùa lá mình sẽ nhập vào rồi ngoài ra bạn quan sát này nếu bạn đăng ký tên miền chủ thể là cá nhân ý, tức là đăng ký cho chính bản thân bạn đấy thì bạn sẽ thích chọn vào đây còn nếu bạn đăng ký cho công ty tổ chức hoặc doanh nghiệp thì bạn sẽ thích chọn vào đây nha rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ nhập tên à, công ty tổ chức doanh nghiệp của bạn cũng như là nhập mã số thuế công ty ok đây thì mình mua cho mình tức là mua cho cá nhân thì mình sẽ thích chọn vào đăng ký tên miền chủ thể là cá nhân nha rồi kéo xuống tiếp này Thì ở đây sẽ có chi tiết đơn hàng nha Đây là mã số đơn hàng này Cũng như là tổng số tiền chúng ta cần thanh toán này Ok, bước theo thì bạn sẽ tiến hành thanh toán nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách thanh toán là chúng ta sẽ thanh toán online và thanh toán chuyển khoản. Ở đây thì mình khuyên bạn lên thanh toán chuyển khoản nha. Khi thanh toán thì bạn nhớ tích chọn vào tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo mật của iNet. Ok, bạn nhấn chọn vào thanh toán chuyển khoản này. Bước theo thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin đăng ký tên miền này là đã chính xác tên miền chúng ta mua chưa hoàng giang wordpress.com cũng như là đăng ký với chủ thể là Hoàng Văn Gia. rồi sau đó thì bạn sẽ nhấn chọn vào đăng ký dùng ngay cho mình kế tiếp tích chọn vào tôi đã đọc kỹ thông tin và tự chịu trách nhiệm nếu có sai sót ok kế tiếp nhấn vào thanh toán ngay rồi thì lúc này sẽ là một thông báo là đơn hàng đã được đưa vào trạng thái chờ xử lý và cũng như là INET đã gửi cho chúng ta một email xác nhận thanh toán đến email vừa nãy chúng ta nhập vào để đăng ký ha. Và ngoài ra bạn kéo xuống này, ở đây sẽ có chi tiết thông tin đơn hàng của bạn, mã số đơn hàng này, rồi à, tổng số tiền chúng ta cần thanh toán. Rồi kéo xuống tiếp nữa này, sẽ là thông tin tài khoản ngân hàng mà chúng ta sẽ chuyển số tiền là 437.800 đồng này đến nha Thì ở đây chúng ta có thể chuyển tiền đến ờ, một trong ba ngân hàng đây. Ngân hàng đầu tiên là ngân hàng à, Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Tiếp theo ngân hàng thứ hai là ngân hàng à, Techcombank Kỹ Thương và cuối cùng thứ ba là ngân hàng ACB ngân hàng Á Châu nha. Đó bạn lưu ý nhá, là chuyển tiền chính xác đến ờ, số tài khoản này của chủ tài khoản là công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm inet này cũng như là đặc biệt lưu ý là phần nội dung chuyển khoản tức là nội dung chuyển tiền đấy bạn nhớ nhập đầy đủ nội dung này nhá là thanh toán đơn hàng này rồi à, mã số đơn hàng này như mã số đơn hàng của mình thì đây là 893896 còn của bạn thì sẽ khác bước theo thì bạn sẽ tiến hành mở email và lại chúng ta nhập vào để đăng ký tên miền nha thì nếu bạn truy cập vào email mà chưa nhận được email từ inet ấy, thì bạn tiến hành kiểm tra mục uh, spam tức là mục thư rác cho mình nhá có thể là thư đó sẽ rơi vào mục thư đát này nha ok ở đây thì à, thư ILS được chuyển cho mình ở mục à, nội dung cập nhật này với à, tiêu đề là thông báo đơn hàng đã được đưa vào chuột xử lý này được gửi từ ILS nha mình sẽ nhấn mở ha đó thì bạn quan sát này sẽ có thông tin tên miền mình mua là hoàng giang wordpress.com thời hạn là 25 tổng số tiền cần thanh toán là 437.800 đồng cũng như là thông tin thanh toán chuyển khoản mà chúng ta sẽ chuyển tiền đến này ở đây thì ILS khuyến khích chúng ta chuyển tiền qua ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Còn ngoài ra bạn vẫn có thể chuyển tiền đến một trong hai ngân hàng còn lại nhé, là ngân hàng Techcombank kỹ Thương của nhà ngân hàng Á Châu ASBH. Ok, sau bạn thanh toán đơn hàng tên miền của bạn xong rồi thì bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản ILS của bạn này. Ok. Nếu bạn chưa có tài khoản ấy thì bạn sẽ nhấn chọn vào mục à, đăng ký ngay cho mình nhá. Ở đây thì bạn sẽ nhập họ tên đầy đủ này, cũng như là nhập email rồi số điện thoại và tạo mật khẩu đăng nhập rồi à, xác nhận lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa nhớ tích chọn vào tôi phải là người máy để xác nhận rằng mình là người thật và cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một tài khoản ILS ok ở đây mình có tài khoản rồi thì mình sẽ tiến hành nhấn vào đăng nhập này ok bước theo thì bạn sẽ nhấn chọn vào quản lý tên miền ha đó thì đây sẽ lên tất cả những tên miền mà bạn đã mua ở trên này nét ngoài ra trẻ thêm ấy, bạn có thể nhấn chọn vào đây này sau đó chọn là danh sách dịch vụ ha